Rồi em xin chào anh Toàn à, Ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu với anh Toàn về dự án mà bên em đang chuẩn bị triển khai ừ. à, Để trước tiên anh em mình có thể nắm rõ hơn về vị trí cũng như là các tiện ích xung quanh Thì em sẽ giới thiệu sơ qua về trên bản đồ để em em mình hình dung được vị trí của chúng ta đang ở đâu Hiện tại thì chúng ta đang đứng trên dự án của em nằm ở khu vực phường Tiến Thành thuộc về thành phố Đồng Xoài à, Không biết là anh Toàn đã đi qua khu vực lân cận này để tham quan các tiện ích chưa ạ? Anh mới từ ờ, Bình Dương anh xuống à, à Mà À anh, dạ, vậy là anh, từ Bình Dương anh, ờ, uh cũng biết cái chỗ bệnh viện này hả? À rồi, vậy từ Bình Dương này vừa nãy anh đang lưu thông ở trên tuyến đường nào đến đến khu vực này ạ? Đường đó là đường DT741 đúng không? À rồi, DT741 nó nằm ở vị trí này anh ơi. Vậy thì em sẽ giới thiệu cùng với tuyến đường anh em mình di chuyển. Nhà anh ở khu vực em được biết anh ở Bến Cát đúng không ạ? Đúng rồi, ở Bến à, Cát. Chúng ta sẽ di chuyển về khu vực Cổng Xanh từ khu vực Bình Dương chúng ta à. đi qua DT741 đúng không ạ? Rồi. rồi đến vòng xoay này chúng ta sẽ chạm được tới quốc lộ 14 đúng không ạ? À, DT741 chứ không vâng, là một vâng, khác DT71. À. Vâng, anh đi từ DT741 là từ Bình Dương chúng à. ta lên và chúng ta lên tới ngã tư Đồng Xoài và chúng ta sẽ lưu thông sang bên này nó là tuyến quốc lộ 14. À. Đúng không ạ? Mấy hôm anh cứ nghĩ là cái này quốc lộ 14 nhé. À vâng, nhưng anh nghĩ cái thì nó khác xa với lại cái tuyến đường chúng ta đi là có à. khả năng là à. nhiều khi anh chưa quen với khu vực này. Thì hôm nay em Thúy xin được phép là chia sẻ với anh về cái tuyến đường giao thông rồi. để vâng. chúng ta có thể lên được với dự án của em trên này ha. Rồi. Vâng. Chúng ta sẽ các khách hàng cũng như, như anh, chúng ta sẽ ở khu vực Bình Dương chúng ta sẽ lưu thông hai hướng. Hướng thứ nhất là tuyến quốc lộ DT741 chúng ta sẽ di chuyển lên ngã tư Đồng Xoài rồi. Vâng. và hướng về phía bên tay trái chúng ta sẽ về quốc lộ 14 là chúng ta sẽ xuống được tới dự án của chúng ta đúng không? không ạ? Rồi, và rồi. còn một tuyến giao thông nữa, chúng ta vẫn có thể di chuyển từ Bình Dương, chúng ta lên trên khu vực dự án của em được. Đó chính là chúng ta sẽ di chuyển từ tuyến trực tiếp từ tuyến mà trơn thành đi thì chúng ta có đi rẽ thẳng lên tuyến quốc lộ 14 thì chúng ta cũng có thể đến được với dự án của bên em ở trơn thành là mình đi hướng nào dạ từ khu vực dưới này chúng ta đi lên anh ạ bây giờ này anh anh ở bên cát anh đi từ bên này hay là anh đi à, bên này anh đi từ khu vực mỹ phước tân mỹ phước em xin lỗi anh Đúng anh rồi. ở khu vực uh, khu công nghiệp mỹ phước anh sẽ đi ra quốc lộ 13 Đúng rồi. và sẽ có một cái hướng rẽ giao chúng ta sẽ đi về hướng quốc lộ 14 rồi rồi chúng ta sẽ được lên được với dự án của mình luôn đó là hai tuyến đường giao thông mà chúng ta có thể lên được Thế là chỗ này là ngã tư Trương Thành đúng không? Dạ đúng rồi, anh cứ hình à. dung, tạm hình dung nhá rồi, dạ, Đây rồi, là dạ, cái rồi. Dạ. sơ đồ, à, em chỉ có quy hoạch của khu vực phường Tiến Thành thôi Thì rồi. cái vấn đề giao thông em nói sơ lược qua Còn cụ thể hơn thì em sẽ đưa anh đi sau nữa anh nhá rồi. rồi, em sẽ giới thiệu chủ yếu vào cái tuyến đường giao thông mà ngày hôm nay anh di chuyển Chúng ta sẽ từ Bến Cát, Bình Dương Chúng ta đi thẳng tuyến DT741 đến ngã tư Đồng Xoài Hướng này chúng ta sẽ di chuyển về hướng khu vực đi Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên rồi dạ chúng tôi đi lâm đồng đà lạt là chúng ta đi đây nhé đi du lịch chúng ta đi này rồi còn hướng đất của chúng ta là chúng ta sẽ rẽ về phía bên tay trái này chúng ta sẽ đi thẳng ra đường quốc lộ 14 đây là một trong những tuyến đường giao thông rất là lớn hẳn anh đi qua anh thấy rồi đúng không ạ dạ. hành lang cây xanh và đường cực kỳ rộng đó thì chúng ta sẽ đi thẳng qua để đến được với dự án của bên em thì trước tiên chúng ta sẽ đi qua đó là trường cao đẳng sư phạm này rồi tất cả các khu à, bị ủy ban cũng như là cơ quan hành chính của khu vực thành phố Đồng Xoài ở khu liên hiệp dịch vụ này trường phổ thông trung học là trường cấp 3 Đồng Xoài này chúng ta đặc biệt nữa chúng ta sẽ đi qua khu vực bệnh viện đa khoa Bình Phước vừa nãy anh có thấy bệnh viện đa khoa Bình à, Phước bệnh viện chỗ kia dạ đúng, đúng rồi mà kỳ chỗ kia. vâng dạ. từ bệnh viện đa khoa này chúng ta di chuyển xuống dự án của bên em nó chỉ trong vòng khoảng là 1,5 km thôi cực kỳ gần À từ đây ra đây là 1,5. Đúng rồi. Và đi... mà sao thấy gần người ta anh đi vâng. chút xíu tao rồi. À, nếu mà đi theo đường chim bay thì không đến một cây số đâu, còn chúng ta đi theo à. đường vòng vòng thì nó rơi vào 1,5 km. Em tư vấn rõ ràng để anh có thể hình dung nhé. Rồi. Ờ. rồi, tiếp tục từ bệnh viện đa khoa này chúng ta sẽ đi qua Ủy ban nhân dân phường Tiến Thành cũng trên mặt tiền quốc lộ 14. Tiếp tục chúng ta đến được với cổng khu công nghiệp Đồng Xoài. À còn khu công nghiệp Đồng Xoài vâng, đây Vừa nãy anh vừa lưu thông vào là cổng khu công nghiệp Đồng Xoài 2. À. Cái cổng cực kỳ lớn và đẹp đấy đúng không dạ. ạ? Dạ. Có, có. Dạ, đường này mà mình chạy tới một tí nữa ngay đây là cái cổng thiệt lớn à, lúc nãy là mình đi đường này đúng không đúng dạ mình tới đây xong mình vô đây luôn dạ đúng rồi chính xác à, mình anh em mình đây. sẽ vào cổng đúng rồi chính xác anh thì đối diện cổng thì anh sẽ thấy một cái đó là trường cấp 2 của trường Tiến hành đối diện cổng bên kia đường cũng trên tuyến đường quốc lộ 14 là có một cái trường đó là chính là trường cấp 2 à trường cấp 2 này lúc dạ. là mình đi chưa tới đúng không em dạ đúng rồi cho nên mình không thấy rồi thì à. anh quẹo ngay chỗ này cho nên mình dạ. không thấy được chúng rồi. tại vì bản đồ này thì chỉ có sơn được qua thôi còn không bằng chúng ta đi thực tế tiếp tục chúng ta sẽ vào cổng khu công nghiệp Đồng Xoài thì chúng ta sẽ chạm phải đó chính là khu công viên Tiến Thành một công viên cực kỳ lớn vào buổi chiều á, thì người dân xung quanh người ta tập trung ra đây vui chơi giải trí rất là đông à công viên anh biết anh đúng rồi. rồi công viên Tiến Thành thì nằm trong quỹ đất của công viên Thành Tiến Thành đó có là trường tiểu học Tiến Thành luôn à. dạ. và cũng buổi chiều thì các phụ huynh đón con em ở đó cũng rất là đông như anh đã có từng quan sát rồi đúng không ạ đúng rồi tiếp tục anh từ cổng đó chúng ta sẽ di chuyển trong vòng vẹn 500 mét Vâng, chúng ta sẽ rẽ vào khu công nghiệp Đồng Xoài 2. Đấy, tất cả các công ty xí nghiệp của Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc đang à, và đang cho vận hành cũng như là đang à, à phát triển ở trong khu vực này và rất là nhiều các mặt hàng là để sản xuất. Rồi, đây khu công nghiệp Đồng Xoài 2 thì chắc vừa nãy anh vừa đi qua đây chúng ta có thể đứng luôn và dạ. cũng thấy luôn đúng không ạ? Rồi, chúng ta đi vào vị trí của dự án của chúng ta. Từ công viên Tiến Thành chạy vào trong dự án của chúng ta rơi vào tầm 500 mét à, 500 mét thôi vâng và hiện tại anh em mình đang đứng ở vị trí nào ạ đây anh em mình đang đứng ở vị trí này là cái chỗ màu vàng này đó hả? À, không, anh em mình đang đứng ở ngay trên trục đường nhựa này đây này. À đường nhựa này. Vâng, đường nhựa này là đường 13 mét. Đây là à. toàn bộ tổng quan của dự án bên em với quy mô là 600 nền. Đây, 600 nền cho em bao gồm toàn bộ xung quanh. Tức là toàn bộ cái này. Dạ đúng rồi, toàn bộ bên toàn này bộ cho này. em xuống dưới này cho em này. Đó. À. Dạ đúng rồi. Tiện ờ, ích trong cái cái đồng xoài dự án của em á nó có một cái ưu điểm đó chính là nằm trong giữa khu công nghiệp đồng xoài 2 và khu công nghiệp đồng xoài 1 đồng xoài hai đây dạ đồng xoài, xoài đồng xoài một đây vâng đồng xoài hai trên này em vừa giới thiệu đúng không ạ đúng rồi, rồi đồng xoài một nghe đấy chúng ta nhìn đến một các xí nghiệp nhà máy à là cái nhà máy đó là đúng của rồi. đồng xoài một đó hả đúng rồi trên đồng xoài một và con đường này của chúng ta chạm ngay tới bờ tường của đồng xoài một đồng xoài một luôn và à. hướng tương lai khi mà con đường này đấu nối đường này là đường 13 mét sẽ đấu nối chạy thẳng lên khu công nghiệp đồng xoài hai à, và được biết thông tin là cổng khu công nghiệp Đà Sài một sẽ mở thêm một nhánh cổng phụ để à, à, giảm tải cái lưu lượng à, công nhân khi người ta ra ca vào ca này à. hiện tại giờ thì nó đang chạm tới bờ tường của cổng tức là trong này nó thông luôn hay sao đúng rồi đấy là theo cái chương trình của bên à, các khu công nghiệp sẽ liên kết với nhau à. thì đấy là trong tương lai nhưng em cũng chia sẻ anh nắm vững đó nhá còn trong đó chúng ta vẫn có một cái tuyến đường nội bộ là tuyến đường mòn chúng ta vẫn có thể đi thông vào trong khu công nghiệp được à tức là mình có cứ một cái Đúng đường rồi. đi vào có thêm một con đường chúng ta đi vào trong ờ lát chẳng ăn đi xem thử nha dạ ok anh nhất trí cùng anh luôn vâng và em cũng chia sẻ cùng với anh con đường 13 m này bên em đang làm đang xin quyết định để đấu nối để đấu nối cái phần còn lại đúng không ạ phần còn lại đó sẽ đấu nối lên khu công nghiệp đồng xoài hai rồi. rồi ok anh ha khi mà đấu nối lên và khi mà đấu nối lên con đường này cực kỳ đẹp luôn này rồi tiếp tục nha chị ơi rồi anh ơi tiếp tục nha em giới thiệu về cái dự án của bên em để anh hình dung như vậy trong ván kính từ 2 km đổ lại dự án của em sẽ nằm giữa khu công nghiệp Đồng Xoài 2, Đồng Xoài 1, trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường cấp 3, ủy ban nhân dân, rồi địa đặc biệt và nằm gần với bệnh viện đa khoa Bình Phước. Thì hẳn là bệnh viện anh có biết bệnh viện trợ rẫy hẳn là anh ở bình dương hay sài gòn anh đều biết bệnh viện trợ rẫy vâng bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước này là một trong những bệnh viện được liên kết với bệnh viện trợ rẫy bây giờ khi mà khám chữa bệnh thì người dân đây không cần phải xuống bệnh viện trợ rẫy nữa à. để giảm tải cái à, cái vấn đề điều trị bệnh thì tất cả những người dân trong khu vực này sẽ khám chữa tại bệnh tại bệnh viện đa khoa với đội ngũ chuyên viên cán bộ đều là ở dưới bệnh viện trợ rẫy được đưa về đây đó nên hoàn toàn yên tâm được và bán kính ở trong chúng ta đây sẽ bao gồm là sân gôn này chợ này tất cả trong bán kính tầm từ 2 km đổ lại thôi anh rất là đẹp đúng không ạ rồi, rồi. rồi tiếp tục anh nha thì bây giờ em xin giới thiệu về cái quy mô cũng như dự án của mình anh có băn khoăn cái khu vực đỏ đỏ này là, là gì không ạ thì em nói lúc nãy là cái này ừ. của mình của mình cái này của mình luôn đúng không dạ vậy em chia sẻ anh thế này nhá cái này là toàn bộ dự án của bên em sẽ triển khai còn à. quỹ đất ở phía bên này cho em chính là quỹ đất mà đây anh quỹ đất này chính là quỹ đất của khu dân cư đã hiện hữu À là mấy căn nhà đó đó Dạ hả? đúng rồi. Rất là nhiều căn nhà chứ không phải mấy đúng anh? Rất là nhiều căn nhà trải thẳng ra quốc lộ 14 luôn. À vâng. tức là tính từ căn nhà này Đúng ra rồi, trải thẳng ra cho từ những cái trụ điện đó nó chạy thẳng ra quốc lộ 14 là toàn bộ quỹ đất dân đã hiện hữu người ta xây phòng trọ rất là nhiều. À. Và giá xây giá phòng trọ đây sẽ rơi vào là 800 000 trên một tháng, cực kỳ cao anh. Dạ. Ờ mấy cái nhà mấy kia là của khu nghiệp đồng xoài 2 hả? à, dạ đúng rồi anh còn đúng đây, quỹ đất dân của mình sẽ trả thẳng ra quốc lộ 14 anh ha à, dân chạy thẳng ra đây đúng à, rồi, con đường này nó có ra quốc lộ 14 không đúng rồi anh hỏi câu hỏi này rất là hay chính à. xác con đường này cho em đang có độ giới là 6 mét sẽ chạy thẳng ra quốc lộ 14 nhưng em chia sẻ cùng anh bên em hiện tại trong đó là, là quỹ đất của dân cư ừ. và đang tiến hành đền bù cho khách hàng để à, đền bù cho dân để phóng thẳng con đường này ra quốc lộ 14 từ phần cuối đường của tuyến đường này thông ra quốc lộ 14 nó chỉ rơi vào khoảng tầm 300 đến 400 mét nữa thôi là sẽ đấu nối thẳng ra, đó là không, vâng từ cái đoạn cuối cùng của à. đất mà bên em đã làm đường chạy thẳng ra quốc lộ 14 nó sẽ rơi vào khoảng tầm 300 đến 400 mét nữa là quốc lộ 14 rồi chính xác đây anh nhìn trên bản đồ này chúng ta có thể thấy rõ đúng không ạ à. À, và vâng. à, hiện tại thì dân cư đang ở đây rồi và bên em đang tiến hành đền bù đây tí nữa và em xin giới thiệu một cái tuyến đường giao thông mà trong dự án của em à, có được đó chính là tuyến đường quy hoạch của tỉnh 32 m, con lộ giới 32 m nó nằm cũng vị trí gần với lại nhà dân gì đó luôn. Thì em sẽ đưa anh xuống đó để anh coi trực tiếp. À, tức là qua mắt căn nhà đó là cái đường 32 m. Đúng rồi. Con đường 32 m này sẽ chạy qua dự án bên em và bắt buộc bên quỹ đất này bên dự án của bên em là sẽ phải chưa phần lại lại để làm đường và đã ủi đường phần khúc này luôn rồi à chỗ này là là dự án bên em vừa dự án bên em là qua mấy cái nhà đó hả đúng rồi và dự án bên em là phần này là chưa làm đường còn bên này còn thêm vài vài lô đất nữa này đó anh à, thấy à, là dạ. chỗ này có chưa dạ à, đúng rồi chỗ này thì có bán luôn này anh đó à. và anh cũng đang muốn biết là con đường này đi đâu và về đâu đúng không ạ đúng rồi dạ con đường này sẽ đi như này sẽ đấu nối từ bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước của chúng ta rồi rồi sẽ đấu nối đi qua ủy ban cũng như trường trung học cơ sở và đi qua dự án chạy thẳng xuống khu vực sân gôn vâng và sân gôn ngay đây đây này đa phần là ở đây là toàn những người à, xung quanh chỗ này nè đúng rồi chính xác sân nó, nó có chưa à, sân golf này đã hiện hữu rồi anh Ủa anh hả? Vâng, lưới đó. đúng rồi. Lưới đó hả? Vâng, và những buổi chiều khi mà à, người ta nghỉ ngơi và buổi tối rất là người ta đánh rồi đó rất là nhiều đông cực kỳ đông rất luôn và có thêm một cái gọi là à, khu vực bộ đội biên phòng đội biên phòng nằm ngay cạnh đó luôn đó đây là dạ. dây chạy bộ đội biên phòng bây giờ này cái dạ, xung dạ quanh vâng. này mình giờ mình vào đánh luôn được đúng không à, dạ vâng đúng rồi chính xác anh người ta xây dựng lại để cho chúng ta tối đăng ký <laughs> dạ, ok anh và em giới thiệu lại để anh em mình có thể hình dung tuyến đường để anh đi đỡ bị uh, lạc đường nhá rồi. rồi vậy là tuyến đường lộ giới 32 m này được quy hoạch một tỉnh sẽ đấu nối từ bệnh viện đa khoa đi qua dự án bên em và chạy thẳng xuống khu vực sân gôn sân gôn này sẽ nằm cạnh với khu công nghiệp đồng xoài một dạ, anh hình dung ra tuyến đường giao thông đúng không ạ vâng như vậy thì toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng trong dự án của bên em đều đã được đổ nhựa đều đã được đổ nhựa đây là những cái đây là những con đường được tỉnh phê duyệt nên mới được đổ nhựa thì anh đã biết cái quyết định như vậy rồi và, vâng. và bây giờ cái vấn đề về sổ sách trong dự án này anh cũng đang rất là quan tâm tại dự án bên em là dự án đã có sổ vâng toàn bộ đã có sổ từng nền một và hỗ trợ vay vốn cho khách hàng từ 60 đến 70 phần trăm thì không biết là à, anh nếu có cần hỗ trợ thì anh cũng có thể là báo cho bên bọn em em hỗ trợ bây giờ này anh nói này một lô bao nhiêu tiền Bây giờ em sẽ giới thiệu về cái quy cách là từng lô một rồi em sẽ giới thiệu về giá để hình dung. Về quy cách của từng lô một thì có sẽ có giá sẽ có quy cách là 5 nhân 22, 5 nhân 24, 5 nhân 25. Tức nhiên là diện tích tối thiểu nhất cho em là 110 m vuông trở lên đến 130 140 mét vuông. Với những cái vị trí nô đặc thù là nô góc thì có diện tích lớn hơn một chút xíu. Là bao nhiêu? À, là 140 đấy. Dạ. Và cái giá cả thì nó cũng ảnh nó cũng liên quan đến cái vị trí Vâng, thì nếu những cái nô mà nằm ở vị trí gọi là gọi là lô giữa đi anh Những cái diện tích nhỏ là 110 mét vuông thì sẽ có giá chào bán là 600 triệu đến 650 triệu một nền tùy vị trí và diện tích còn những nô đặc thù là nô gốc là những nô mà nó có cái tốc độ tăng giá từ 20 đến 30 phần trăm thì cái giá của nó sẽ cao hơn một sẽ rơi vào tầm 900 nói chung là 800 900 đó À, 800 là lô gốc này lô gốc vâng và tùy thuộc theo vị trí và diện tích thì em vâng. xin báo giá khoảng cho anh. Bây giờ này cái lô thường là bao nhiêu? Lô thường bây giờ em báo giá cho anh là 600 triệu, à. 630 triệu. Dạ ok anh ha. Rồi, à, như vậy thì em cũng giới thiệu sơ qua về cái à, dự án của em trên bản đồ phân khu Thì à, không cái gì bằng thực tế Thì bây ừ. giờ em xin mời anh cũng như là quý anh chị Chúng ta sẽ trải một vòng xung quanh dự án thực tế Để chúng ta cảm nhận được dự án đẹp như thế nào trước khi chúng ta đầu tư Được không ạ? Được